đam mê thơ đùa vui hân hoan người người vui cất tiếng hát giữa muôn sắc hoa ngập tràn cầu cho qua hết buồn lo chúc cho ông bà sống thọ đôi lứa hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to nhà nhà vui tết tết đến mỗi năm lại càng đi lên bạn bè bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền cầu cho năm mới xuân ơi xuân về đây khiến ta càng yêu ngất ngây xuân ơi xuân đừng đi ở đây đừng mãi gần chi xuân ơi xuân là xuân vang bê thơ đùa vui hân hoan người người vui cất tiếng hát giữa muôn sắc hoa ngập tràn cầu cho qua hết buồn lo chúc cho ông bà sông thọ đôi lứa hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to nhà nhà vui tết tết nên mỗi năm lại càng đi lên bạn bè bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền cầu cho năm mới gặt hẹn giữ tương lai luôn vững bền xin chúc năm mới sẽ hạnh phúc thêm Xuân lên xuân ta càng yêu ngất ngây Xuân ơi xuân mình đi ở đây đừng ngại ngần chi Xuân ơi xuân là xuân mới yêu ta yêu tình yêu mới Xuân nơi xuân ở lại chơi nhé xuân Xuân ơi xuân